Thưa quý vị, tình hình dịch bệnh COVID-19 tại Ấn Độ liên tục diễn biến theo chiều hướng xấu trong suốt vài tuần qua. Sáng nay 26 tháng 4, Ấn Độ lại lập thêm kỷ lục mới về số ca nhiễm được xác định trong vòng một ngày với 352.891 người dương tính với virus SARS-CoV-2. Số người chết tiếp tục tăng với hơn 2.800 người. Những ca mắc COVID-19 mới tại Ấn Độ và nhiều nước Đông Nam Á như Thái Lan, Campuchia gia tăng liên tục, đang tạo ra nguy cơ lớn cho các nước trong khu vực. Với số ca nhiễm đang gia tăng liên tục ở mức đỉnh như vậy, hệ thống y tế Ấn Độ vẫn đang trong tình trạng căng thẳng chưa từng có. Tình trạng thiếu giường bệnh, thiếu máy thở, khan hiếm oxy y tế, thiếu cả vật tư thuốc men tiếp tục trong tình trạng báo động. Một thông tin tích cực hơn trong ngày hôm nay là việc nhiều bang tâm dịch của Ấn Độ đã bắt đầu nhận được các lô oxy y tế tăng cường. Các chuyến hàng oxy y tế được chuyển từ các địa phương bằng tàu hỏa. Bang miền Tây Maharashtra đã nhận được 40 tấn oxy trong ngày hôm nay. Các bang khác nhận được tổng cộng hơn 100 tấn oxy. Một điểm đáng chú ý nữa trong ngày hôm nay là rất nhiều địa phương của Ấn Độ ra thông báo sẽ tiêm chủng vaccine COVID-19 miễn phí cho người dân. Chính sách mới của các bang được công bố sau khi chính phủ Ấn Độ cho phép tiêm chủng vaccine với người dân trên 18 tuổi từ ngày 1 tháng 5. Đây được coi là chính sách nhằm khuyến khích người dân đi tiêm chủng đầy đủ, cũng như ổn định tâm lý của người dân sau những quãng thời gian dài dịch bệnh bùng phát và tàn phá nặng nề đất nước Ấn Độ. Trong khi đó, tại Đông Nam Á, dịch Covid-19 đã lây ra khắp 22 trên 25 tỉnh thành của Campuchia. Trong đó, tỉnh Ban Tây Manchay, giáp giới với Thái Lan, lần đầu tiên đã công bố một số điểm nóng dịch bệnh. Theo số liệu do Bộ Y tế Campuchia công bố, số ca nhiễm mới trong ngày ở nước này vẫn ở mức 3 chữ số, với 616 trường hợp. Toàn bộ số ca nhiễm này đều liên quan tới sự cố lây nhiễm cộng đồng vào ngày 20 tháng 2. Tính đến nay, Campuchia đã ghi nhận 9.975 bệnh nhân COVID-19 và 74 ca đã tử vong. Còn tại Thái Lan, nước này lần đầu tiên ghi nhận số người tử vong vì đại dịch COVID-19 theo ngày ở mức hai con số, trong khi số ca mắc mới trong 24 giờ qua vẫn vượt ngưỡng 2.000 người. Nhằm ngăn chặn dịch bệnh lây lan, giới chức thủ đô Bangkok đã ra lệnh đóng cửa các địa điểm như công viên, phòng tập thể dục thể thao, dạp chiếu phim, nhà trẻ. Từ ngày 26 tháng 4 đến hết ngày 9 tháng 5, các trung tâm thương mại vẫn mở cửa, song Hiệp hội các nhà bán lẻ Thái Lan đã giới hạn giờ mở cửa tại Bangkok cũng như tại 17 tỉnh thành khác. Lào đã ghi nhận 113 ca dương tính với COVID-19 trong ngày hôm nay tại 8 tỉnh, thành phố. Ngoài 31 ca ở thủ đô Viên Chăn, tỉnh Champasak ghi nhận số người nhiễm COVID-19 tăng đột biến với 54 ca. Trong số 8 tỉnh thành ghi nhận có ca mắc mới, thì có 4 tỉnh giáp biên giới với Việt Nam là Savannakhet, Luang Prabang, Phong Sali và Sekong. Riêng cộng đồng người Việt tại Lào đã có 3 ca nhiễm COVID-19, tất cả đều ở thủ đô Viên Chăn. Trong những ngày qua, tình hình đại dịch Covid-19 tại Ấn Độ đang có những diễn biến khó lường và nguy hiểm. Nguy cơ lây nhiễm là rất cao với sự xuất hiện các biến thể của virus SARS-CoV-2. Số ca nhiễm mới và số ca tử vong bùng phát đang đặt hệ thống y tế của Ấn Độ trước nguy cơ đổ vỡ. Vì vậy, cộng đồng người Việt Nam tại Ấn Độ cũng đang cần được quan tâm, giúp đỡ trước rất nhiều khó khăn. Trong bối cảnh đó, Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ đang nỗ lực để thực hiện công tác bảo hộ công dân, đảm bảo an toàn, sức khỏe và cuộc sống của các công dân Việt Nam ở nước sở tại. Mời quý vị theo dõi cuộc phỏng vấn của chúng tôi với ông Đỗ Thanh Hải, tham tán Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ về nhiệm vụ này. Vâng, xin cảm ơn ông đã tham gia trả lời phỏng vấn ngày hôm nay của chúng tôi. Thưa ông, thì thời gian qua, dịch bệnh COVID-19 đã lây lan bùng phát rất mạnh tại Ấn Độ và nguy cơ lây nhiễm SARS-CoV-2 là rất cao, trong khi hệ thống y tế lại không thể chống đỡ nổi. Vậy ông có thể cho biết tình hình cụ thể của cộng đồng người Việt Nam tại Ấn Độ hiện nay không ạ? Rất may là qua 6 ờ, chuyến giải cứu thì cái số lượng người Việt Nam Ấn Độ hiện tại không nhiều. Khoảng trên dưới 100 người sống rải rác ở các tiểu bang khác nhau của Ấn Độ. Trong cái bối cảnh dịch bệnh bùng phát rất là nhanh thì cũng giống như những người dân địa phương, những người Việt Nam đến Ấn Độ phải đối diện với nhiều khó khăn. Thứ nhất là cái nguy cơ bị lây nhiễm cao. Khó khăn thứ hai ấy, là điều kiện sống không thuận tiện, những cái phong tỏa, những cái giới nghiêm để làm cho việc đi lại, để mua bán những nhu yếu phẩm nó khó khăn hơn so với thường ngày những cái nguy cơ thứ ba là cái rủi ro bị mắc bệnh rất là cao mà khi đã mắc bệnh rồi ấy, là rất dễ bị nặng và dẫn đến tử vong đa số người dân bị Ấn Độ bị nhiễm bệnh thì chữa trị ở nhà khi có bệnh nặng thì mới đến bệnh viện nhưng hiện tại thì bệnh viện thiếu hụt thuốc men thiếu hụt giường bệnh thiếu hụt oxy thiếu hụt máy thở và thiếu hụt những phòng chăm sóc đặc biệt và cái khoan thứ tư là cái sức ép về tâm lý tình cảm tất cả quý vị đã biết những người ở xa quê ở trong cái môi trường dịch bệnh đối phó với rất nhiều những cái thách thức trong cuộc sống thì bao giờ cũng có cái tâm lý rất là căng thẳng. Vâng, thưa ông, trong bối cảnh phải đối mặt với rất nhiều khó khăn và nguy hiểm từ dịch bệnh như vậy, thì Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ đã có những cái giải pháp như thế nào để có thể hỗ trợ cho cộng đồng người Việt tại nước sở tại ạ? Vâng, xin cảm ơn câu hỏi của phóng viên. Thì trước khi dịch bệnh xảy ra, thì Ấn Độ có khoảng hơn 1.000 người Việt Nam sống rải rác ở các tiểu bang, các thành phố khác nhau. Khi mà dịch bệnh xảy ra thì ưu tiên đầu tiên của chúng tôi trong suốt năm 2020 cho đến hôm nay là bảo vệ công dân và đưa bà con hồi hương. 6 chuyến bay được tổ chức thì cả gần 1.000 bà con được về nước. Và cái số hiện tại ở Ấn Độ thì khoảng uh, sấp xỉ 100. Đại sứ quán luôn duy trì đường dây nóng để lắng nghe tâm tư, tình cảm, nguyện vọng với nhu cầu của bà con sẵn sàng hỗ trợ khi bà con gặp cần thiết. Chúng tôi luôn sẵn sàng cung cấp những cái trợ giúp cần thiết trong một số hoàn cảnh rất đặc biệt. Ví dụ như vừa qua thì một số cái kỹ sư xây dựng đang công tác tại Ấn Độ thì bị mắc bệnh và một số trường hợp thì có chuyển biến rất là xấu. Thì chúng tôi theo sát tình hình và đã làm việc với Bộ Ngoại giao cũng như con chức năng của Ấn Độ để đưa một số trường hợp nặng vào bệnh viện để chữa trị. Và rất may là những trường hợp này được chữa trị kịp thời và đến nay tình hình sức khỏe cũng dần được ổn định là đại sứ quán luôn một cái cân một ngôi nhà một cái chỗ dựa vững chắc để cho bà con ở nơi xa quê luôn cảm thấy an tâm có những hỗ trợ cần thiết khi cần vâng xin cảm ơn ông đã tham gia trả lời phỏng vấn ngày hôm nay của chúng tôi dịch bệnh covid 19 tại các nước láng giềng vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt vì vậy để đảm bảo công tác phòng chống dịch ngay trong sáng ngày hôm nay thứ trưởng bộ y tế nguyễn trường sơn dẫn đầu đoàn công tác trực tiếp kiểm tra một số khu vực trọng điểm tại tỉnh an giang triển khai công tác tiêm chủng vaccine và những phương án đảm bảo an toàn trong dịp lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 sắp tới. Ghi nhận của phóng viên VTC tại tỉnh An Giang. Theo đó, tỉnh An Giang đang duy trì 200 chốt kiểm soát dịch bệnh cho đường biên giới dài 100 km. Mọi đường mòn lối mở đang được lực lượng chức năng ở đây kiểm soát ngày đêm với hơn 1.400 đồng chí làm nhiệm vụ phối hợp với lực lượng y tế xét nghiệm, đưa đi cách ly ngay sau khi có người từ phía bên kia biên giới trở về nước. Với 100 km này đấy thì ờ, chúng tôi cũng đã có ờ, bố trí bằng 200 cái chốt chặn. Làm thế nào đó mà chúng ta thấy là cái giãn cách giữa chốt này và chốt kia là chỉ 500 m thôi. Và như vậy thì có thể là các cái chốt này quan sát để có thể phát hiện nhanh chóng những cái đối tượng mà nhập biên trái phép. Thì à, hiện tại bây giờ theo ý kiến ờ, chỉ đạo của đồng chí chủ tịch tức là các huyện biên giới là có những từ 2 cho tới 3 cái khu vực cách ly tập trung. Và nếu trường hợp mà quá khả năng của các huyện biên giới thì đã có liên kết với các cái đơn vị phía sau để hỗ trợ cách ly tập trung mà không cần thiết phải thông qua ban chỉ đạo của tỉnh. Toàn tỉnh An Giang có 50 cơ sở cách ly tập trung, khả năng tiếp nhận hơn 4.000 người và 16 cơ sở điều trị COVID-19 cho khoảng 180 người bệnh. Hiện tại có 376 trường hợp được cách ly tập trung, 3 trường hợp dương tính đang được điều trị. Đồng thời, Sở Y tế tỉnh An Giang cũng đang nhanh chóng triển khai tiêm phòng 19.400 liều vaccine COVID-19 cho lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch, trong đó 1.000 liều vaccine cho lực lượng công an và bộ đội. Thực hiện sự chỉ đạo của Bộ Y tế là ưu tiên những vùng đang có nguy cơ là lây nhiễm dịch bệnh COVID-19, đặc biệt là các tỉnh ở Tây Nam Bộ. Thì hiện tại thì ờ, tại các trung tâm y tế của tỉnh An Giang đang khẩn trương triển khai công tác để mà tiêm phòng cho lực lượng đầu chống dịch này. À, chúng tôi đã đôn đốc uh, các tỉnh biên giới phía Tây Nam là đặc biệt phải đưa cái công tác tiêm chủng này vào cho các lực lượng uh, trên các chốt chặn và lực lượng y tế để có thể đảm bảo một cách an toàn nhất cho anh em và chúng tôi cũng hy vọng là trong thời gian tới kể cả các tỉnh ở phía tây nam và đặc biệt tỉnh an giang cũng sẽ sử dụng ờ, một cách ờ, hoàn hoàn chỉnh các cái lượng vaccine mà bộ y tế đã phân bổ về để chủ động thêm trong công tác phòng chống dịch, ngành y tế tỉnh An Giang cũng đang thực hiện phương châm 4 tại chỗ, tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh lựa chọn các khu đất dự phòng, phát triển trung tâm y tế huyện Châu Thành, bệnh viện giã chiến với quy mô 300 giường bệnh, và tiếp tục bổ sung cơ sở vật chất để ứng phó với dịch trong thời gian tới. Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 trên thế giới và một số nước trong khu vực, ngành y tế nhận định nguy cơ dịch bùng phát trong nước là rất lớn. Do đó, bên cạnh các biện pháp phòng chống nghiêm ngặt, thì việc chủ động lên các phương án chuẩn bị sẵn sàng trong tình huống có dịch đối với các địa phương trên cả nước, đặc biệt là tại một số tỉnh có đường biên giáp danh với Lào và Campuchia, cần phải được triển khai ngay, nhất là trong đợt nghỉ lễ dài ngày sắp tới. Liên tiếp trong những tuần gần đây, Bộ Y tế đã thành lập các đoàn trực tiếp do lãnh đạo bộ dẫn đầu để đi kiểm tra công tác phòng chống dịch tại các địa phương có nguy cơ, đặc biệt là các tỉnh dọc tuyến biên giới Tây Nam có giáp với Lào và Campuchia. Theo Bộ Y tế, dịch tràn vào trong nước luôn hiện hữu, không chỉ ở việc nhập cảnh trái phép mà ngay cả hợp pháp thì số người dương tính với SARS-CoV-2 cũng rất nhiều. Bộ Y tế cũng như là Ban chỉ đạo quốc gia đặt Ờ, khu vực Tây Nam là ở cái mức độ cảnh báo rất cao là làm sao để chúng ta ngăn chặn một cách là tối đa cái việc mà nhập cảnh trái phép vào khu vực này và tất cả các lực lượng ở bộ đội biên phòng cũng như các lực lượng công an, lực lượng, lượng tại địa phương đã cắm chốt và tăng dày những cái điểm cắm chốt để có thể quản lý được cái việc mà nhập cảnh trái phép ở khu vực này. Thế rồi trên cái đường biển là một cái khu vực rất là rộng lớn và có thể nói rằng là cái việc nhập cảnh trái phép đối với trên cái đường biển là hết sức phức tạp. Ngành y tế cho biết, bên cạnh việc chủ động ngăn chặn dịch từ bên ngoài, thì công tác sàng lọc, xét nghiệm COVID-19 tại các cơ sở y tế cần được tiếp tục đẩy mạnh để phát hiện sớm nhất các ca nghi nhiễm, nhất là trong bối cảnh kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5 khi nhu cầu đi lại và du lịch của người dân rất lớn. Cũng theo Bộ Y tế, các địa phương cần chuẩn bị các kịch bản xấu như dịch tràn vào trong cộng đồng trong thời gian rất ngắn để sẵn sàng ứng phó không lúng túng bị động. Chuẩn bị tình huống cho vấn đề về nâng công suất xét nghiệm thế rồi là chuẩn bị tình huống cho vấn đề cách ly và cách ly trên diện rộng và kể cả cách ly trong thời thời gian rất là ngắn đối với các trường hợp mà chúng ta nghi ngờ gọi là có tiếp xúc gần đối với trường hợp ở dương tính. Thế rồi là những cái tình huống để xây dựng những cái bệnh viện để có thể điều trị cho những cái bệnh nhân trong tình huống mà có những cái dịch bệnh diễn biến phức tạp. Chúng tôi đánh giá ở tất cả các tỉnh mà có biên giới đối với Campuchia thì hai cái khu vực mà Tây Ninh rồi là Kiên Giang, rồi An Giang là đây là các khu vực rất là nóng trong tình hình hiện nay và vì vậy Bộ Y tế vừa rồi cũng đã chỉ đạo đối với Kiên Giang là thành lập cái bệnh viện giã chiến tại Hà Tiên để làm sao chúng ta đón cái bệnh nhân để điều trị trong cái khu vực này. Ban chỉ đạo quốc gia khẳng định hiện đã có tâm lý chủ quan lơ là trong phòng chống dịch của người dân, do đó cần siết chặt lại các điều kiện bắt buộc để phòng chống dịch, nhất là tại các điểm đông người, lễ hội trong thời gian tới. Các giải pháp khác phải tăng cường nhưng đặc biệt vẫn phải đeo khẩu trang tuyệt đối thì nhấn mạnh là các sự kiện đông người nhất quát phải đeo khẩu trang ban chỉ đạo yêu cầu ấy, là tất cả các bộ ngành đặc biệt các tỉnh phải thực chỉ đạo các ngành đầu tiên là y tế trường học giao thông thương mại nhà máy xí nghiệp thực hiện nghiêm việc tự kiểm tra đánh giá các biện pháp an toàn covid cập nhật lên bản đồ kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm Ngành y tế cũng cho biết, qua giải trình tự gen của những người nhập cảnh vào Việt Nam gần đây cho thấy 85,7% người về từ Campuchia mang biến thể của Anh và hơn 14% mang biến thể ở Nam Phi. Đây đều là những chủng có tỷ lệ lây lan COVID-19 rất nhanh với biểu hiện triệu chứng không điển hình. Do đó, để phòng bệnh, người dân nên tuân thủ nguyên tắc phòng dịch đã được khuyến cáo.